chưa dạ. một hai ba bốn năm lá đủ này một hai ba bốn năm đủ rồi hình này luôn ít quân xong này rồi đây chứ đâu nữa mày cũ độ trí con không làm gì mà vẫn quan đấy đất đây rồi đây rồi đây nhìn toàn chân luôn hàng mà cái chóe rồi có hàng rồi anh em chân đây là ui giời không đồng người được trên lại được. Dạ. được mai để mai dạ cái chà á chà á chà rất nhiều cái phát biểu đi xin sâm cái nhá sâm à ui giời còn à? ai này đi à? ai có tư quý chịu này ờ. ai có tư quý chịu cho cho mượn 29 này 8 lá đầu ca 8 lá đầu ca đầu ca đây cầm cho mượn đôi chín nó nay đôi chín mượn bắt đuôi át đây rồi ôi dồi ôi trôi trôi trôi trôi cầm đôi ai trôi trôi ai ở đêm lá đôi quả đến gọn vào thì người ta xếp bài lắm riêng nhá có ông nào để riêng tôi đếm nha nhiều tiền đấy em nào cắt cắt đi một hai ba Ủa để cắt ừ. một hai ba bốn cháu cái thôi một hai ba bốn năm sáu ok cắt chưa tôi thích chia gì nốc cái lại nhân đôi Mười. gọi là nhân đôi này mười tin phân nữa này nhân đôi à này nhân đôi rồi thẳng nhìn cái thế bài quen lắm ừ. hát chà nha góc 4 bảng hình 8 át rồi át là về hai rồi chặt hai chịu bốn năm xoáy ba con chịu đầu ca chịu chịu giá đôi ba đầu ca đúng rồi chịu rồi dưới sáu bảy trăm chín chịu sao mình nói cả là chịu rồi Ôi giời, bài nó đẹp thế Đẹp thì sao đánh A4 chưa em? Điên này đánh thế Địt con Đánh A mà thế cũng khủng không Này 1, 2, 3, 4 lá 6 lá, nhiều nhất rồi ừ. Chiên luôn thừa thôi thừa vào chín lỗ chín lỗ chín phạt sướng nhân sáng đâu nhất cái sướng à sáng giờ vẫn quên được ui, ui. Xin xong <laughs> kỳ cái này. rồi bài này cũng rất chiêu phí chiêu năm xoáy vào cậu chi ga nhật à. cóc con gà chiều cưới này tả hai cái nước lủng ấy đã ý giời mình ừ. xin à à, à sang tiền sang tiền sang tiền bảy bảy à, bài nó linh linh về nữa nó linh ninh về đây ô bài kinh khủng chết thiếu một cái ad ông chết tôi ngay ừ. thiếu đó gì bảy lá bốn củ bốn củ hai có bốn trăm à <laughs> dạ, tiêu đó tiêu tiền né bao giờ hai triệu đây trả sáu trăm thiệt thật ý Chín chưa? Chưa Chơi ná 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à chín á chứ chín chín thôi chín thôi chín thôi đây bốn triệu đủ chưa 4 triệu vâng. nè từ quý từ quý bằng sông nè Nó có bằng rưỡi Bằng rưỡi à? Ừ. Xin lỗi nhá Tôi phải ăn đủ nhỉ ông tối mới ăn rồi ông thế tuần này Ô đình đình nhất rồi đi hai ba bốn đôi cam, bang ăn, một con hai Người tính không chờ tính thật của đấy mình xin của đấy mình chết 3 10 mình định nối con 10 là 9 10 cc cả cắt đây đỏ nha đấy, mình mà chưa ăn là ông nghe là chết mình ngay một cỗ khẳng <laughs> Nhất nhỉ Làm sao? À, không có gì Bốn lá à, Chịu Đánh ừ. Bốn lá tiếp ừ. gì GBK Chịu Ai có tư quý chịu Yếu ấy Báo Thế mà đánh đấm gì? Tắm gì? Không à Đây gì trái gì? Nhìn đánh gì? À một gì, giời, mỗi nhà 3 triệu mua gì thì con mẹ ăn Mỗi nhà 3 triệu Ảo đấy nhỉ à, Không trả 3 tiếng hết mất hơn chục triệu đâu Ngơm 3 tiếng thôi Đếm tiền nó ảo kinh ừ. Chào tất cả anh em Như anh em vừa xem ở trên Tại sao tôi lại lên được những cái thế bài đẹp như vậy Thì tôi cũng sẽ giải mã cho anh em biết để cho anh em khỏi thắc mắc đó là tôi đã sử dụng chiếc máy đánh bài Đấy, máy đánh bài cao cấp iPhone X nha anh em nhé dòng máy cao cấp thứ nhất thứ nhì hiện nay trên thị trường Đấy, khi vào chơi anh em chỉ cần vào game Đấy, anh em đã vào game này cài chế độ này đấy nó có chế độ này nó tai nghe xong là anh em đặt chế độ bắt đầu chơi với anh em đấy tắt màn hình là có thể chơi được rồi đấy cũng như lúc tôi chơi ở trên tôi để để chế độ tai nghe và để màn hình tối đấy thì anh em nó như một chiếc điện thoại bình thường không có gì khác nhau cả đấy máy báo bao nhiêu thì anh em như ván đầu tiên tôi nên được cái à, sâm đấy sâm mà từ 6 đến k này đấy cóc hai đấy 8 lá và nẻ một con quy ấy thì tôi đã bỏ đi máy nó báo cho tôi trong tay nghe cho tôi tôi nghe được là bỏ đi bốn lá ấy, xong tôi đã bỏ đi bốn lá và tôi chia từ tôi ấy. còn sang một cái thế bài tiếp theo đó là cái thế bài mà mà mà tôi ờ, tôi nên được ừ, tứ quý 10 đấy ấy tứ quý 10 và bài chẵn bài đấy thì là máy báo cho tôi là một nhưng mà người đối diện tôi chia đấy người đối diện với tôi là chia là người ở đây chia thì cách tôi là một người này xong mới đến tôi mà máy báo một thì tôi đã luồn từ dưới lên một kênh đấy là là thành thành hai đúng không thì họ sẽ chia từ đây ở đây và bài tôi sẽ là bài to nhất để lấy được cái này đấy tại sao tôi lại có thể là làm được như vậy đấy thì cho chứ tất cả nó sẽ có máy nó báo hết anh em nhé nên anh em yên tâm độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối 100% anh em ạ đấy máy này nhìn này máy nó quét anh em nhìn này nó quét mã vạch này anh em nhìn thấy cái mã vạch mã vạch ở trên trên trên cái hình ảnh của máy chưa đấy nhìn này nét căng luôn đấy không có gì cả độ chuẩn xác nó là tuyệt đối đấy máy của nó vẫn có thể là nghe gọi bình thường đấy vẫn có chức năng nghe gọi này đấy như cái máy bình thường của anh em đang dùng cũng có máy ảnh camera bộ nhớ này các thứ cài đặt này đấy chức năng ứng dụng phần mềm như một chiếc điện thoại bình thường mà anh em mua ở ngoài thế giới di động nhá đấy khi chơi anh em cứ đến đây anh em máy báo bao nhiêu anh em xào đi bấy nhiêu là chia từ anh em là anh em luôn được phần bài ván bài và thế bài đẹp nhất trong bốn người chơi còn nếu mà người khác chia thì anh em phải tính thế bài ví dụ bạn này chia đối diện tôi tính từ người đối diện tôi này Người này chia Máy mà báo một Đây tôi phải ngửa một quên Để mà lấy được quân át này phải chia từ Muốn cây át này chia từ tôi Mà máy báo nó báo một Để cây át nó về tôi thì mà máy nó đang báo một Thì nếu mà chia thì là nhà này sẽ được Thì mình phải đội thêm một cây nữa từ dưới lên này Để được Đấy thì là phải chia từ này Đấy và cây một nó sẽ về tôi Còn nếu Máy báo một máy nó báo một mà là chia từ nhà bên cạnh này chẳng hạn chia từ nhà này của thật như từ từ nhà số 2 chia chẳng hạn tôi sẽ để một số đây là nhà thứ tư này đây là nhà thứ ba đúng không tôi là nhà tôi là nhà cái là tôi là nhà đầu tiên này để mà lấy được cây một về tôi mà là nhà số 2 này chia thì máy nó báo một đấy máy nó báo một mà để lấy được cây một về tôi thì anh em tôi ít nhất anh em phải nháo được hai cây từ dưới lên cho tôi đấy trồng lên trên đấy anh em này chia này ừ, đấy đấy và cây một nó vẫn về tôi này đấy anh em phải tính cái nước bài còn nếu nhưng mà máy nó cũng báo một máy nó vẫn báo một này nhưng mà nhà số 4 này chia thì tôi sẽ không phải cắt và cũng không phải độ cái gì cả cứ thế cho người ta chia thôi đấy thì người ta chia này một này đấy thì cây một nó vẫn về tôi đấy, nhiều anh em xem được nhưng mà không hiểu cách để, để độn cây và làm thế nào mà người khác chia mà muốn bài mình to mà không biết làm như thế nào để được đấy Bây giờ tôi sẽ thử một số ván cho anh em nhìn để xem nghe cái tiếng máy nó báo tôi để chế độ loa cho anh em cùng nghe này tôi để chế độ loa cho anh em cùng nghe này ấy anh em vào phần đăng nhập này tôi để chế độ loa cho anh em cùng nghe nhé chế độ loa này bắt đầu chơi này rồi tôi để đây này đấy anh em nghe không máy báo hai thì anh em anh em bỏ đi hai cho tôi một hai này và chia từ mình này đấy đấy anh em đấy anh em nhìn chưa ôi rồi mấy quân rồi hai bốn sáu này này bảy này tám này chín này 10 này anh em thấy chưa đây là máy máy nó báo cho mình nhá máy nó báo này đôi ba này anh em bài này về được không cóc này chân này đôi ba này đấy anh em bài rất là to anh em nhé máy nó báo thì độ chuẩn xác nó là tuyệt đối nó là phần mềm cài đặt rồi nên anh em yên tâm không phải lo no lắng gì về vấn đề về máy móc nó sai sai là do người anh em nhé do anh em khi mà anh em máy nó báo hai anh em nháo nhỡ may là nhỡ tay nháo thành ba quân hoặc bốn quân thì cái thế bài nó sẽ chuyển sang người khác chứ không phải là ở mình nữa đấy anh em mà nháo nộn cái là nó có thể sang thế bài nó chuyển sang người khác đấy nên anh em mà thử tiếp này nhìn chưa đấy anh em nhìn nhìn cái mã vạch chưa nghe máy báo hai nhá này thử này này đấy ừ. bỏ đi hai này như là ba át thì vậy 6 8 10 đúng chuẩn luôn này đấy khi mà bài mình thế bài của mình bài mình nhỏ thì người làm cũng sẽ nhỏ hơn mình nữa đấy có một con hai này anh em ba con át đã tương đương với gần ba con hai rồi còn con hai cuối cùng còn dành của mình đó là về bên mình mình cứ cóc át là người ta cũng phải ra hai này đấy anh em thấy chưa rất là đẹp luôn đấy anh em nào có nhu cầu hoặc là chưa thắc mắc chưa hiểu gì cứ alo theo số điện thoại phía dưới màn hình anh em xem được hoặc đấy sắp à, đăng ký kênh để lại comment phía dưới chúng tôi sẽ tư vấn hỗ trợ cho anh em hết mình để anh em hiểu hơn và biết hơn về nó chào anh em